người đàn ông vỡ hộp sọ hồi sinh thần kỳ sau 7 ngày chôn cất. Một người đàn ông ở Trùng Khánh đã nhiều lần chết đi sống lại, đến mức cha mẹ anh ta đã quen dần với điều đó. Sau khi được bác sĩ xác nhận tim đã ngừng đập, anh ta lại hồi sinh một cách thần kỳ. Làm cách nào anh ta có thể thoát khỏi án tử từ tay của Diêm Vương, thậm chí còn được dân làng địa phương gọi là kẻ bất tử. Lẽ nào trên đời này thật sự có người không có tên trong sổ sinh tử. Rốt cuộc đằng sau có bí mật gì? Các chuyên gia sau đó đã tìm ra chân tướng khiến mọi người đều giật mình. Anh ta chính là Hoàng Trung Quyền, người đàn ông bất tử ở Trùng Khánh. Những lần bị Diêm Vương gạt khỏi sổ sinh tử. Vụ việc lần đầu tiên xảy ra vào năm 1974 trong một gia đình ở Lạc Dương, huyện Trùng Khánh. Sau khi nghe tiếng hét thất thanh người chị gái vội chạy từ trong bếp vào nhà thì phát hiện đứa em trai 8 tuổi của mình là Hoàng Trung Quyền đang nằm trên mặt đất với tư thế vô cùng kỳ lạ. Khi cô ấy thăm dò hơi thở của em trai mình thì phát hiện sớm đã không còn chút sự sống nào nữa. Hơn nữa cơ thể của Hoàng Trung Quyền dần trở nên cứng đờ. Khi những người lớn trong gia đình phát hiện ra, họ cho rằng Hoàng Trung Quyền đã mất. Trong phút chốc cả gia đình tràn ngập không khí đau thương – theo phong tục địa phương, cha của Hoàng Trung Quyền đặt anh ta vào một cái giò, chuẩn bị sau khi mặt trời lặn sẽ đến sau núi để chôn cất. Nhưng khi ông ấy đặt chiếc giỏ lên lưng và chuẩn bị ra ngoài, ông chợt nghe thấy một tiếng thở dài. Ông liền ngừng lại để tìm kiếm nguồn gốc âm thanh và phát hiện tiếng thở dài này phát ra từ cái giỏ mình đang đeo. Cha của Hoàng Trung Quyền vội vã mở chiếc giỏ ra thì phát hiện rằng anh ấy đã sống lại – sắc mặt anh ấy cũng trở lại hồng hào như bình thường. Nhưng dù sao chuyện trở về từ cõi vĩnh hằng trong mắt họ quá viển vông, nên gia đình anh ấy cho rằng lúc đó do quá căng thẳng nên không nhận ra anh vẫn còn sống. Kể từ đó cũng không còn ai nhắc về vấn đề này. Nhưng khi Hoàng Trung Quyền 18 tuổi, một điều ly kỳ lại xảy ra một lần nữa. Vào ngày nọ, một người dân trong làng vội vã đến nhà của Hoàng Trung Quyền và dục cha mẹ anh ta mau ra đồng, Hoàng Trung Quyền xảy ra việc lớn rồi. Hóa ra hôm đó, lúc Hoàng Trung Quyền đi ngang qua một cánh đồng trên đường về nhà, vốn dĩ anh ấy vẫn vừa đi vừa hát. Nhưng đột nhiên, sau một tiếng hét thất thanh, anh ấy đã lao thẳng xuống ruộng nước. Lúc đó ruộng đã đầy nước sâu cả thước, nên đã trực tiếp nhấn chìm đầu của Hoàng Trung Quyền xuống đó. Tình cờ có một cô bé tên là Tiểu Phương trong làng đang chơi bên cánh đồng. Tiểu Phương thấy vậy muốn kéo anh ấy lên khỏi mặt nước, nhưng vì sức quá yếu, Tiểu Phương chỉ còn cách chạy về làng kêu cứu. Khi dân làng đến và nhanh chóng kéo Hoàng Trung Quyền lên khỏi mặt nước, họ phát hiện anh ta đã không còn thở. Cơ thể cứng đờ và mặt tím tái. Bởi vì Hoàng Trung Quyền từ khi gặp nạn đến khi được cứu đã ở trong nước 5-6 phút, rõ ràng là vượt quá phạm vi của người thường, cho nên mọi người đều cho rằng Hoàng Trung Quyền đã không thể sống nổi. Người nhà của Hoàng Trung Quyền thấy vậy, khóc lóc thảm thiết ngay tại hiện trường. Nhưng dù sao, anh ấy cũng đã ra đi, việc nên làm vẫn phải làm. Khi tinh thần của người nhà Hoàng Trung Quyền phần nào được xoa dịu và họ chuẩn bị bàn nhau về tang lễ của anh, thì Hoàng Trung Quyền đang nằm trên chiếu rơm, bỗng từ từ tỉnh dậy. Dân làng có mặt lúc đó đều sững sờ. Nhưng những câu chuyện trên vẫn luôn được người dân nơi đây cho rằng chỉ là họ nhầm lẫn trong lúc kiểm tra hơi thở của anh cho tới một ngày kia. Câu chuyện hồi sinh ly kỳ sau 7 ngày Hoàng Trung Quyền đầu bị đập vào đá, vỡ sọ, lại có thể hồi sinh 7 ngày. Bạn không hề nghe nhầm đâu, ngay cả Diêm Vương cũng không dám lấy mạng. Lẽ nào kỳ tích thực sự tồn tại? Câu chuyện Hoàng Trung Quyền sống lại từ cõi vĩnh hằng một lần nữa lan truyền trực tiếp đến toàn bộ ngôi làng. Kể từ đó, Hoàng Trung Quyền đi đến cõi âm và trở về ngày càng thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng anh ta sẽ chết một vài lần, đôi khi là vài giờ hoặc 3 đến 5 ngày. Nhưng cuối cùng, Hoàng Trung Quyền sẽ tỉnh lại như chưa hề có chuyện xảy ra. Người trong thôn lúc đầu từ kinh ngạc chuyển sang thở phào nhẹ nhõm. Người nhà Hoàng Trung Quyền thỉnh thoảng nhìn thấy anh ấy đột nhiên ngã quỵ, khó thở cũng không kinh ngạc, chỉ để anh ấy ở trên giường rồi đi làm việc của mình như một thói quen. Nhiều người tưởng rằng Hoàng Trung Quyền có thể là tái sinh của một vị thần hoặc anh ta đã tích được nhiều công đức và may mắn trong kiếp trước khiến Diêm Vương không dám nhận linh hồn khi nhìn thấy anh ấy. Đó là lý do tại sao Hoàng Trung Quyền nhiều lần trở về từ địa ngục. Ban đầu gia đình Hoàng Trung Quyền muốn đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra nhưng đành phải từ bỏ ý định này vì gia đình quá nghèo. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Hoàng Trung Quyền sẽ tiếp tục như vậy thì một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Và một buổi chiều cuối thu, Hoàng Trung Quyền đến cây cam sau làng hái cam để ăn. Có thể do đúng lúc bị bệnh, sức khỏe yếu nên anh bất ngờ, bất tỉnh rồi rơi từ trên cây xuống. Đầu không may đập vào một tảng đá lớn. Những người dân làng bên cạnh chạy đến đỡ anh ta dậy. Nhưng khi họ đến bên cạnh Hoàng Trung Quyền thì họ chỉ biết đứng lặng người bởi đầu của Hoàng Trung Quyền chảy máu đầm đìa, xung quanh còn vương vãi một ít mô não màu trắng. Dân làng vội đưa anh ấy đến một bác sĩ trong làng, nhưng vị bác sĩ này phát hiện ra rằng anh ấy không còn dấu hiệu sinh tồn và não của anh ấy bị tổn thương khá nặng. Sau nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ xác nhận Hoàng Trung Quyền đã không còn sự sống. Gia đình anh mặc dù rất buồn, nhưng vì đã nhiều lần trải qua chuyện này, họ quyết định để Hoàng Trung Quyền ở trong nhà thêm vài ngày để mong chờ kỳ tích lại xuất hiện. Nếu vài ngày nữa vẫn chưa tỉnh lại, họ sẽ chuẩn bị tang lễ cho anh ấy. Mẹ của anh ấy còn nhờ bác sĩ trong làng giúp anh ấy khâu vết thương để có một thi thể toàn vẹn. Cứ như vậy, người nhà Hoàng Trung Quyền đưa thi thể về nhà. Nhưng đã 5 ngày trôi qua liên tiếp, Hoàng Trung Quyền vẫn chưa tỉnh lại. Ngay sau khi mọi người cho rằng Hoàng Trung Quyền lần này thực sự dương thọ đã tận. Thì sau khi tai nạn xảy ra 7 ngày, mẹ của Hoàng Trung Quyền ngày hôm đó đang làm việc trong sân, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong phòng của Hoàng Trung Quyền truyền ra. Chẳng lẽ con trai bà đã sống lại rồi sao? Sự thật đằng sau khiến người ta không thể tin được. Mẹ anh ấy vội chạy đến phòng của Hoàng Trung Quyền và thấy rằng một điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra. Hoàng Trung Quyền lại một lần nữa sống lại. Vì sự việc này quá kỳ lạ nên rất nhanh chóng gây chấn động cả Trùng Khánh, được nhiều phương tiện truyền thông theo dõi và đưa tin. Tuy nhiên, giáo sư Vương của Đại học Y Trùng Khánh lại tỏ ra nghi ngờ về sự việc này. Ông tin rằng việc một người sống lại là điều không thể và Hoàng Trung Quyền nhất định phải có yếu tố gì đó tác động. Vì vậy, giáo sư Vương đã đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện bởi vì Hoàng Trung Quyền mỗi lần sống lại đều nói đầu đau và tim ngừng đập, cho nên trọng tâm của giáo sư Vương là cho Hoàng Trung Quyền đo điện tâm đồ và kiểm tra nội sọ. Không ngờ kết quả kiểm tra cho thấy tim và nội sọ của Hoàng Trung Quyền đều rất tốt. Khi mọi người vẫn đang suy nghĩ về điều này thì giáo sư Vương phát hiện Hoàng Trung Quyền có lúc sẽ xuất hiện hiện tượng co giật. Lúc này họ đã có một bước nghiên cứu đột phá sau khi kiểm tra, Hoàng Trung Quyền có vấn đề về cơ có tên y học là myotonia. Đây là căn bệnh rối loạn cơ bắp. Nói một cách đơn giản là cơ xương không dễ dàng thả lỏng. Căn bệnh này khá đặc biệt vì khi bệnh bộc phát sẽ làm các cơ ở trạng thái căng cứng, thậm chí là cơ hô hấp cũng vậy. Giáo sư Vương sau đó đã liên lạc với mẹ của Hoàng Trung Quyền và tìm được một thông tin quan trọng rằng Hoàng Trung Quyền khi mới sinh ra đã bị ngạt thở do dây rốn quấn quanh cổ, có khả năng là căn nguyên của căn bệnh này. Để xác minh, giáo sư Vương đã tiến hành kiểm tra sóng não của anh ấy và quả nhiên thấy rằng sóng não của Hoàng Trung Quyền khác với người bình thường. Cuối cùng Hoàng Trung Quyền được chuẩn đoán mắc chứng động kinh nhưng triệu chứng của anh ta khá đặc biệt. Khi lên cơn, đau đầu sẽ là điểm báo trước. Tiếp theo là tác động của chứng cứng cơ sẽ khiến người khác nhầm tưởng rằng anh ấy đã mất vì vậy bất cứ khi nào anh ta lên cơn, toàn thân sẽ cứng đờ và không cảm nhận được hơi thở. Sau khi cơ bắp thư giãn, nhịp thở sẽ trở lại bình thường và đây đã trở thành tình huống trở về từ cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, những thắc mắc về lần tai nạn gần đây nhất khiến phần não của Hoàng Trung Quyền bị tổn thương, nhưng anh ta có thể sống lại mà không cần ăn uống trong 7 ngày. Bác sĩ Vương cũng đã tìm hiểu nguyên nhân từ thông tin của bác sĩ trong làng. Thì ra, Ba ngày đầu, người nhà cũng không từ bỏ anh ấy nên đã nhờ bác sĩ ở đây truyền dịch chữa trị. Những dung dịch thuốc này đã bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể anh ấy và nhờ vào việc mẹ anh nhờ bác sĩ khâu vết thương nên cơ thể của anh ấy có khả năng một lần nữa tự chữa lành. Giờ đây, bí mật về sự trở về từ địa ngục nhiều lần của Hoàng Trung Quyền cuối cùng đã được giải đáp. Và với sự giúp đỡ của các bác sĩ, tình trạng của anh đã dần dần được cải thiện. Sau khi xuất viện, các triệu chứng về căn bệnh của anh cũng không còn xuất hiện nữa. Thế nhưng đây có thực sự đơn giản như vậy hay không? Đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ video đến bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.